ồ có nhà hấp dẫn không có nhà uhm, nồi lẩu này lẩu cái gì em lẩu à, tôm cà tôm cà dưỡng phí nha wow lẩu kim càng phế ồ đó là ngon uhm, wow đó là ngon nha cả nhà con trai cho cô xin Quá dán là chỗ nào ta? Ở đây Rất là to <laughs> cả nhà Nhìn hấp dẫn quá trời luôn Wow ừ, Đúng rồi lẩu miễn phí ừ, rất là ngon nhìn hấp dẫn ghê luôn uhm. rồi rồi rồi ok này Minh Nguyễn đang đến ở khu uh, Bến Cát à, chúng ta sẽ xem video và sẽ ủng hộ cho uh, búp bê của Bến Cát nha chi nhánh 3 à, của nhà gia đình đại gia đình chúng ta ở Tiên Phước của Quảng Nam vô lập nghiệp nha cả nhà ừ, ủng hộ hết mình nha Ồ, rất là tuyệt rồi cảm ơn nha cảm ơn đại diện của ông chủ rồi cảm ơn rất là nhiều hấp dẫn quá đi thôi ồ phong uhm. Ừ. đa dạng phong phú uhm. Uhm. đúng rồi ồ mọi người săn sái hăng hái chuẩn bị nha rất là nhiều ừ. chúng ta chúng ta đang ở ờ, Mưa Vị Quy Bến Cát Bình Dương nha cả nhà ờ, chi nhánh 3 chi nhánh 1 ở Tăng Quy Củ Chi chi nhánh 2 Bầu Bàng Ồ, hấp dẫn quá chị đẹp đang ờ, lấy nước chấm nha mà cái miệng lắng chép chép chép ngon nha cả nhà đây là mì tôm rồi cả nhà ba mì <laughs> chốt ừ. quỳnh mơn chi chị đẹp à. chị đẹp thư dữ nha cả nhà 10 món ăn trên 70 món ăn cả nhà rất là ngon đa dạng phong phú wow. nhà tự biết và tự nói dùm nha món ăn rất là nhiều ừ. à, đây là chân gà tắc xả xả tắc nha cả nhà ừ, đây là kim chi ừ. quá là ngon đây là gà xé phai nha cả nhà nhìn rất là hay và hấp dẫn quá đi thôi đây là chả giò người ờ, quê đất miền trung người ta hay gọi là ram nem ram ừ. Ừ. ngon ghê anh nào đó khoai đi anh Ồ, em ngon, ăn ngon, cả nhà nhìn hấp dẫn quá đi thôi đây là bánh bao Ồ, rất là ớt cả nhà nhiều món ăn rất là hấp dẫn nhưng không thể nhớ nổi ừ. cầu kỳ đó bánh phồng tôm ừ. rất là ngon thơm ngon và giòn thăng long quê ta ừ. Ờ, cá nhạc nữa ừ, đây là rau răm rất là tuyệt vời Uhm, cả nhà nhìn hấp dẫn quá cả nhà không thể cưỡng nổi uhm. Uhm. quá là hấp dẫn đi cả nhà nhìn rất là mê món nào cũng muốn ăn hết uhm. đa dạng và phong phú Búp bê BBQ Bánh Cát Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương Thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương Chi nhánh 1 Bộ Bạc Chi nhánh 2 Củ Chi Chi nhánh 3 Bến Cát Bình Dương Sắp tới uh, nói chuyện với ông chủ là chắc lẽ là sẽ uh, sẽ có thêm vài chi nhánh vâng sắp tới sẽ có vài chi nhánh nữa sẽ ra đời ở Đắk Bình Dương của thành phố Dĩ An, Thuận An và thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh ừ. đầu mối hải sản rất là dồi dào phong phú và giá cả hợp lý nên à, ông chủ quyết định mở thêm vài chi nhánh nữa như dịch bệnh được thuận lợi ừ. cả nhà có ai ghé và đi tham quan ở địa điểm của BBQ và làng nướng lẩu hải sản các loại thì ghé ủng hộ và tham gia dưới video clip có chữ đăng ký màu đỏ mời cả nhà tham gia cho một lượt đăng ký để nhận những video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí ừ, cảm ơn cả nhà chúc cả nhà sức khỏe và thành công trên đại dịch mọi lĩnh vực nha ừ, nồi lẩu rất là to cả nhà nhìn rất là oách ừ. ừ. tôm càng rất là phong phú đa dạng ừ. không gian rất là thoáng mát tiếp viên đó là lịch sự uhm. nhìn rất là thoáng mát thoáng đẳng có mấy che hợp lý dành cho thời tiết ờ, nóng oi bức hoặc là mưa rào của cái tuyết của cuối đông và giáp của mùa xuân 2002 2022 sắp tới rất là đẹp cả nhà rất là phong phú đa dạng phong cảnh hữu tình nhìn những người như ờ, chúng ta hãy thường xem kiếm hiệp hay những thấy một cái cảnh không gian thoáng đẳng đẹp mắt như vậy ạ cảm ơn cả nhà đã yêu thương nhà đã dành thời gian quan tâm theo dõi ạ cảm ơn và hẹn gặp lại video sau ừ. có khu à, không gian dành cho trẻ em rất là thoáng mát vui chơi thỏa thích ừ. Ừ, rất là vui ừ. phong phú và đa dạng rồi cảm ơn cả nhà nha và hẹn gặp lại thank you chúc cả nhà sức khỏe bye bye